ok ok xin chào bạn cho là mình nha mình là Jackie đây sau khi mình Variable Next Time thì mình có thể đăng nhà bạn chính mình đã xem nào à thì mình khá là cay bức xúc mình khá là cay bức hơi bức xúc một chút chút nè từ từ bạn làm một xếp vuông này bạn thêm mà bạn có thể sẽ thấy nè đây đây là tài khoản ạc chính blogspot của blogdocs của mình nè bạn địa chỉ urvk thì mình đã bị Roblox ban cho một ngày kiểu vì lý do lừa đảo thì mình có người nhìn thấy bạn người khám xét nội dung của chúng tôi đã xác định ra hành vi của bạn Roblox đã vi phạm điều khoản sử dụng của chúng tôi đánh giá giá nè ngày hôm nay đâu nè mình mới ra xong review Phoenix nè vẫn chưa đăng nè nó thì nó bị này luôn và nó lưu ý người điều hành Roblox không cho phép liên kết lừa đảo hoặc lừa đảo yêu cầu mật khẩu mã tài khoản tải tại phải trái phép lên bán à, để lấy lý do lừa đảo một xúc phạm tên nội dung là mình kiểu như mình mình có mình có một cái áo các bạn thì nó là cái thì hôm nay mình mới làm một cái áo nó là cái áo kiểu như cho mấy bạn xem kiểu như mấy bạn nếu mà bạn không xem chùa ấy, thì em muốn này đọc mà nhớ ủng hộ mình thôi và tự mình nó mua ủng hộ mà thôi nhưng mà tự nhiên lại bị lừa đảo mà trong khi mình không biết lừa đảo cái gì luôn ấy mình không biết là mình bị lừa đảo cái gì luôn lừa đảo thì ờ, không biết cái gì còn cái mục số phạm là ý của mình ấy là mình sẽ làm cái áo đó bán cho thị trường ấy là mục đích là cái áo đó mấy bạn mà xem chùa quá thì ít nhất hãy mua cái áo ủng hộ mình và hãy đọc và đọc cái áo đó đó để mình nhớ mục đích mình vậy thì các bạn mình vẫn lại bị ban thôi hello, hello, hello, hello. đây mục đích của mình ấy, và kết quả là Roblox đã nè và kết quả là rất là hay Roblox đã ban ad của mình trong vòng một ngày luôn và tức là đến tối ngày hôm sau là thứ bảy là ngày 8 tháng 4 ấy, là mình mới có thể chơi được thì bây giờ đó mình sẽ xóa và mấy bạn giờ mấy bạn không cần mua cái áo của mình nữa nha bởi vì sau giờ ngày mai ngày mai mình sẽ xóa cái áo đó đi trên thị trường ừ, và mình sẽ mặc à, cái skin gốc cái skin mà thì mình đã chỉnh lại rồi cái skin mà mình mới mua skin mới vậy đó mình đã chỉnh lại rồi và cái mình phải đổi skin lại rồi phải đổi skin lại đây là video ờ, hôm nói chung mình chỉ nói vậy thôi và thật ra không chỉ ăn nữa mình cũng sẽ kiểm tra và xem luôn không chỉ hạt chính của mình bị ban thôi nhưng mà mình kiểu hơi bị cay bức xúc nè kiểu uh, mấy bạn chắc chắn ờ, mấy bạn nếu mà xem cái tin tức của duyên youtuber ờ, ví dụ như anh bao ấy thì à, đúng à, đúng rồi đúng rồi anh bao ấy thì mấy bạn chắc biết là chắc giờ hệ thống anti cheat hay gì của roblox đã nâng cấp hơn rồi thì kết quả là xong, nếu trong vòng đêm nay mình mới tạo được cái ả của mình trong vòng mấy phút thôi thì đã bị ban. Và không chỉ cái đó nữa, Roblox giờ nó còn có thể ban luôn một số cái khá là ví dụ như uh, đây ạc phụ của mình nữa mà đây à, đây mấy bạn không thấy mật khẩu đâu nên mình cũng không có lo gì cả nó chấm chấm chấm thôi mấy bạn không thấy mật khẩu đâu nên mình không lo gì cả đây nè ạc phụ của mình luôn thì kỹ năng mình tự hỏi sao kỳ vậy ta cái hàng này của mình đã từng bị ban rồi các bạn ban quá rất là lâu luôn á nhưng mà giờ mình nói là thì à, đây giờ mình nói ấn mở khóa lại cái hàng này các bạn thì à, do giờ không thể xem lại nó đâu nên mình chỉ đọc lại bạn thôi đó chứ là cái ạc phụ này mình bạn lúc nãy nó bị ban ấy, thì ban vấn đề sẽ kiểu vấn đề chửi rủa người ta cái vấn đề chửi ờ, kiểu nó bắt đầu kiểu hành vi xúc phạm gì thứ kiểu đôi lúc mà chơi mà Roblox xuống mình bị sang party nào mà nó cứ chết gì gì thì mình hơi bị cay nên mình mới kiểu nó chát như toxic hay dirty hunter thì bị ban luôn và một vài người nó bắt nàng mình ấy, thì mới mới chết là bị ban vô ờ, và kết quả là nó thành là chữ đề giả nên, nên, thành bị ban luôn ừ và mình sẽ tìm thêm còn cái ạc nào ạc ờ, nào nữa không nè mình có tìm thêm mình sẽ tìm thêm cái ạc là bị nữa không re chín đấm uh, ờ, Hunter nó sẽ vô thử lại này lên Sao lại vô lâu nữa ui lắc ghê luôn mà mấy bạn yên tâm nha bạn mình chỉ bị ban một ngày thôi không sao đâu đó chính mà không sao ok à phụ này của mình không bị gì nha ok ok giờ đây đây là của mình nè đây là chính mình nè mình cho bạn xem đây đây là ảnh chính của mình nè giấy chín urvk này giấy real official nè thì đây là skin của mình nè mình mới mua ngày hôm nay luôn đây là cái áo hôm nay mình mới làm ra nè đó mình bán cho chị trường á với mục đích thì mình đã nói rồi đó thì mình muốn bạn là không nếu bạn mà xem chùa thì ít lắm mấy bạn hãy ủng hộ mình không ép nha mấy bạn hãy ủng hộ mình bằng cách mua cái áo này bằng cách mua cái áo này rồi thì yeah kêu bạn cách mua cái áo này nè để mấy bạn đọc mà nhớ mà không xem chùa và và ủng hộ mình thêm thôi đó mục đích mình là vậy thôi và kết quả làm sao bị ban luôn ở đâu nè giờ đây là trang phục mình đang mặc nè nó mình mới mua skin mới đó đây là trang phục của mình thôi đây là ảnh của mình mới nè đó nên đó mình mới mua skin làm ảnh hacker này và giờ mình cũng sẽ nói về chính thức của bạn luôn là avatar roblox của mình đấy avatar chính roblox của mình nha, sẽ là mặt nạ skin hacker như thế này thật ra thì mình uh, cái ban đầu mình sẽ tìm một cái mặt mình sẽ tìm một cái mặt một cái khuôn mặt biểu cảm ấy nó sẽ hợp với này nhưng mà tìm qua nó không hợp nên mình nên mình quyết định sẽ chọn mặt nạ và mình thấy mặt nạ hacker khá là được đó ban đầu mình sẽ định nó mua cái đeo mắt kiến luôn cơ mà kiểu như đeo mắt kiến vô thì ờ, cái tóc nó chèn cái kiến còn đâu thì mua cũng như không à ok nhưng mà cái avatar này của mình ờ, là của mình đó bạn mình sẽ không thể đăng trên cơ được nha bởi vì giờ ăn mình đang bị ban nhưng thì mình chưa chụp được mình chụp thì nó hơi sớm quá nên cắt tầm ngày sau ấy, thì mình mới có thể là sửa lại cái avatar nha rồi ok và sau khi xem xong video này các bạn hãy cho mình một bộ gì bạn like chứ sao đây một cái like này mấy bạn mà xem tôi sẽ thấy cái like này ừ. nhớ like subscribe và nhớ nút subscribe nữa nha xem kịp cái đấy và nhớ nhấn vào cái chuông nó mưa để nhận được thông báo sớm từ kênh mình nha và ủng hộ mình ra video tiếp theo và đừng quên ấn share ấn share trên YouTube nha ok nha thế thì bye bye đây chỉ là viên mình rồi nhưng mà sau khi bị ba này nó sẽ kiểu nó sẽ là lúc đó sẽ giải quyết thế nào vậy đó thôi ok bye bye ok bye bye